Cái bầu gì đấy Trời ơi, trời ba thằng phải không? Hả? Mình thấy ba thằng chính đó Ba thằng chính không? Nhìn lấy cái niềm tin đấy không? Ê, Nghĩa đổi luôn bộ đồ kia đi Nghĩa Không được Ừ, ừ Ba đầu chọc mà Ba đầu chọc Ê béo đừng có đổi béo, để đó đi Mày để cái bộ đồ giống vậy đi Ba đầu chọc Để lại cái bộ đồ đó đi béo quá nhanh tụi ơi ba đầu chọc để ba đầu chọc đấy ủa cha nội em chơi bằng tay cầm với cha nội ba lộ gì vậy gì vậy ủa chưa bắn luôn gì ờ chưa bắn ôi gì ủa chưa vậy chứ tạng chính rồi what the fuck Mas you been you have been eliminated rồi ba ủa đâu cũng ủa đâu cũng cắt <laughs> đến gì lại chưa kịp bắn mẹ luôn tôi là mình tôi là mình chào ba lên tôi là mình đỉnh vậy ủa nó hát cái rồi ngồi cam rồi bạn má chịu mà. Ê, mẹ tới cái này Đi sẽ lưng nghĩa thôi Hay quá ông ơi Nó bên trái tôi nè Vẫn chỗ cam cũ nè Tôi đi đằng sau cái bức tường này Trái Nice này biết cam, cam. Tôi đi xe lưng ông ơi Cho ông bay tới đây tôi bắn thôi phải bên phải không này phải trên lâu. dép được ở dưới dưới hay quá mà tên này trời ơi mấy thằng chó này đủ ăn chứ cái. ăn đào này thì ăn cho chán với bố mày Thay mẹ <laughs> tụi mày rồi Má <laughs> nghề của Martin giết mẹ cây này không phải cây tôi hay bắn ra Rồi, con kẹo bên ông Bên, bên ông Hay quá rồi <laughs> Trời ơi Nhóc Trời ơi Trời Thì cũng dính Ủa, ông vậy hơi bị căng rồi à. Trời ơi Chết mẹ dính rồi Nó cam ba đồ chết mẹ rồi Thì đó ừ cái chỗ cũ này cam á Hay quá Chừng kia nó dụ không á Coi chừng đằng sau ha. Ngọc lại tôi thấy nó trong đây rồi. Trời ơi. Trận nữa là mình thắng á. á giờ nó được cho mấy cây K98 đi. Phải cắt cút. Rồi ờ, xong. À cây này nghĩa, nghĩa bét mẹ. <laughs> một thằng wifi hay cái dòng của nhà mình à nhà nhà mình nhà mình hay mẹ mày mấy thằng nhóc nhầm ba thằng nhóc mấy thằng nhóc mẹ bên trái bên trái lầu một thằng ủa đang bắn luôn á hả ông bắn ở trên tay thượng rồi lầu bên phải xuống rồi nó xuống rồi bên trái không á ờ ông nhìn phía bên trái đu đu ấy tờ ấy yeah. Cái lồn axit Cái lồn axit chết được ở dưới nhà bên phải bên chỗ tôi chết á nó đang leo trên lửa ở giữa đang leo đút xuống lục cho ba đúng xuống lục cho ba đút xuống lục cho ba không tôi biết mà mấy trận này băng bắn hết mẹ rồi tôi làm gì đâu hay mẹ anh với mặt thiên tắng mấy này, này. Ủa, cút gì nữa ghê không nội Ủa coi thằng nữa Ủa sao coi thằng vậy Tôi tưởng bắn cái gì rồi <laughs> Tôi nói ông rồi Nghĩa ơi má cái đường tôi mấy cái cây kiểu Ông ba tôi không tôi, tôi tưởng là ông bắn một lần hai thằng luôn ba tôi nhìn lại có thằng ba Chúng tôi cả đứng rồi phải làm là ừ. má chưa chạy qua luôn ông nội nhà của tôi ông ơi ủa cho ông cây súng ngắm à không nó hai cây mà nó cho ông hai cây luôn mà <laughs> nhà của tôi ông ơi quên quên chụp chạy qua tới nơi luôn không nữa bắn không fair play dữ lắm đi nó nằm nó nằm <laughs> nghề cứ tươi mới Đồ má tụi mày mất dạy quá Nếu trời nhỏ trời Phải té thèm trận Bắn này không có fair play giống rồi có mạng luôn á Cái này mà test súng này Trận này tôi có trên lầu Bro, what? How many? What? Hay quá, Nghĩa ơi bắn nhanh đưa xuống lục mà nếu mà dán cuối thì thấy nó đưa xuống lục thì phải Oh, what? Ơ? Ờ, lên Ăn dao chết Cua má, má Trái không nè Game khó lắm Tôi đã không làm gì hết Kéo hiểu luôn bóp không Quen chừng rồi ơi, nó đi nó bắt một thằng Nó bóp một mặt không rồi giờ may mắn chứ má giờ ngoài mày trình không có giờ may mắn đây dạ. mẹ dũng cũng thắng đó nó mất nó còn 12 máu không còn 28 máu mẹ đéo xin được chị cũng thắng nó thắng nó đéo thua trời đéo cho thua là thua đéo được Cường mới làm lại những CEO hả? ô một phát ngày vào ngay mặt nó luôn tôi phi vào phát ngay mặt lộn cho luôn lộn yếu rồi ồ má tao bắn rip em vãi rồi má ông biết cái thằng đầu tiên tôi phi vào chứ luôn không nội Hay Ủa mắt tôi bị bệnh cao quá ba, tôi bắn nó ba bốn gì Oh Chịu, my god, đó, đó, fuck Phải, phải, phải, phải Google Turn on LG tôi tôi tôi, tôi báo thấy nó nó, nó xuyên người thằng lồn nó lấy gì chơi nó thấy mình xuyên cỏ luôn rồi hay thiệt mới tôi đéo nó nói được luôn nice phải phải phải phải thì tôi cũng đéo thấy nó đâu rồi đó đó nè ờ. rồi chúng ta phải đấu mấy trận lên vai đó nghĩa ơi Đến cái giờ này là mẹ sẽ vào như con cạch. này quá mẹ ơi. Rồi vô gánh tôi nộm rồi. hỏi thử Chú lên US coi Bây giờ đầu Trên đậu lò má đi đi e gắn scope tụi bay bị khùng rồi. We are currently addressing an issue with the user service during this time là Uber Grab and và Lime World to Play lúc quá vậy. Còn nghĩ không riêng server của khác Grab đâu bạn. lo ông, nhìn tôi ông coi lo nhìn tôi lo nhìn tôi mà ông chết nói được với uh, què rồi cũng chừng mà chết luôn nữa hay vậy nó yếu rồi nó bị ông bắn hay gì đó mà tôi quan cái chết thật stun rồi mà không cái ra qua là tính cái cái cái máu trên đó ba máu chung đó ba Còn thằng nhà nhà gì? Đều mới Nghĩa rồi Nè, nghĩa làm hết rồi, tôi đắng con mẹ gì nữa Bắn mát nghe ót nhỏ Tôi bó, AK đó phải nghe tôi ngay cầu hang cầu hang trên đấy trên lầu thằng hay quá mặt tiền ơi chơi hút cỏ có nha có nha tôi đó bị mấy bạn mấy professor vậy à, ăn chuối xong rồi hút cần hơi bị phê đó không là bú cú à trái chuối nhà nó hai thằng luôn hai thằng ở nhà luôn yếu lắm rồi hai thằng đó giờ ông bắn thằng nào nó cũng chết liền á sau hai thùng á sau hai thùng á thằng kia yếu lắm không không bên, bên kia bên kia tại vì máu tính chung ba máu tính chung ba nó còn hai chục máu như là mỗi giờ bắn chỗ nào cũng chết được ừ bắn coi diện bật nữa do là tôi ăn Bạn Đi vô được chưa? Không, không vô được luôn anh ơi. Hai viên luôn ông nội. Đúng hai viên. Súng mẹ má. Dãy con mẹ. Bên ngon nè. biết nó thua rồi drop shot là chỉ có chết thôi nghĩa là nghĩa nó đấu biết bao nhiêu thằng drop shot rồi không sao máu rồi thằng nghe cho tôi yếu rồi thầy. thấy cũng mất ấy là má cái gì đạn cuối tôi bắn xuyên tường á tôi ba yếu lắm rồi Lại shop shop nữa bạn Đều Ba nghề của ông kìa Vấn đề là cái cây này nó có woodcock hay không Ừ, cầm súng ngắm bắn súng càng nổi thôi Sao gơ bán Ừ tay mới là súng ngắm rồi đâu, bên phải mấy con chạy hay quá mà thầy đây này ông bắn không ông hay gì nổi <laughs> ông cũng có hỗ trợ tinh thần hai thằng hoàng phải luôn rồi đâu ủa gì dính luôn hả ủa má chị dính luôn không rồi ủa má không gọi nè ba tôi ăn cái chán luôn rồi ủa vậy sao anh bắn được gulac mà anh không bắn được uh... sọc kinh mà má đủ má sọc kinh là cái súng mà tôi đéo bao giờ cầm tôi đi sau ông đi đi chung đi tôi dân nóc một phần đây tôi bắn tôi chưa được cái nào chọc xuống vực tôi đã đâu slide shot là phải vậy là con trai à có lộn lá có lộn lá có lộn lá lá có lộn má lá không rồi ủa mơ nó ngựa con sống rồi Ê còn trên lầu trên lầu trên lầu Lết cực Lộn đứa chết hay thiệt luôn á còn là cao bồi nữa yếu lắm rồi yếu lắm rồi trên lầu bên trái thôi nè ông đi lên ông thấy liền coi chừng nhanh cái đầu nó nhô lên đó ờ cái khúc đó đó xuống rồi xuống rồi đi trên lầu á thằng lồ nó thích đi lầu lắm nãy giờ tôi thấy nó đi trên lầu này thì nấp lên lầu lên lầu ở giữa bên trái tôi nè hay nhau cái C4 rồi đủ quá đang choáng luôn không rồi <laughs> đó đã đạn hai phía luôn rồi Đấy, quá là tiền chúng ta cố áp hay vãi lồn nói vậy má mốt còn beo với tượng chơi gì nhà nó nhà nó nhà nó bên phải bên phải bên phải bên phải dính dính hết bao cờ nè lùi lại là chết rồi con trai đủ má trận này nếu mà gì nữa cũng đéo kịp tới quần luôn chưa kịp chủ đích là xong mẹ tù má tuổi âm bằng kêu luôn quá chứ sao thơm kẹo mà nãy giờ chưa thua trận danh ở à, lộn Ui, nó qua trái tôi nè Hay, ui hay quá Tôi bay hay vãi Bắn tao hả con trai Mày quên rồi tao còn một con anh em nữa à Có khi đây là trận thua Có khi đây là trận thua đầu tiên của chúng ta đó Đừng nói vậy ba mình sẽ là kèo chứ mới có trận đầu mà đừng để ông phải nói vậy mới có khả năng lực ông phải có ông phải nói vậy mới có khả năng lực kèo được má cái map game lồn này chuột còn nhiều người câu cái ông lật kèo liền ông đừng có nói chạy thương rồi rồi chết mẹ tôi phải tôi nói đâu mà đồ nhà dạ, con đó biết phải làm gì rồi chứ dạ. cốp này đâu phải ca cốp này bọn nội chúng ta xuống cùng lúc sinh sót luôn sinh sót quay lại quay lại quay lại quay lại quay lại quay lại rồi Ủa em xin sót luôn rồi trụ cùng một lúc luôn ông nội quá Trụ nghĩa ông biết cái clip này đặt tên là gì không? Tầm làm gì? Ghost Recon Xin sót Trời Có gì đâu chết Đâu vậy, đâu vậy? Ngay, ngay bình trái đó Phải đâu quá, flick hay đấy Ờ, à, à, đéo tin Ờ, quá đéo tin nó, trong cái kịp trong cái kịp trong cái cam tôi là tôi bắn ra rồi đó để chơi để chơi không sao sao từ từ bình tĩnh lại trên nóc bên trái không trên nóc bên trái nice nice ba bắn lên đi đâu thế ngay giữa ngay giữa ngay chỗ ông luôn nó slide bóng lắm kìa này ủa cường vô được gen cường giữa giữa giữa chết thằng bên phải không bên phải ngay thùng á tụ má đồ tệ nó vô giữa rồi giữa giữa không sao nghe nghe thùng hạng giữa nghe thùng hạng giữa mẹ mày đâu cái rau nóng nổi No more messing Trời Nó như chết chung nổi Má yếu quá luôn Lụ Cú yếu lắm Bên phải Ghê ghê kìa Ông, ông, có ông có choáng Ông có choáng hay Tôi chưa chưa tụi má đang cán luôn mà Nó hiện mặt lên giống như là mẹ Phật, Phật độ trên kia cao cá đổ xuống tôi vậy bảy <laughs> hai năm rồi ba Thứ tôi xuống ngắm for real luôn á Hello Hello trái cái scope này thì tôi dễ bắn Ôi, nó cười lắm Từ má y Tiêu rồi, má bên phải nha Thầy đó là cầu thang á Ngồi chạy rồi, ngồi chạy, ngồi chạy Cầu, cầu, cầu, cầu Hay, hay, hay, hay Ngồi chạy một qua cầu nè Qua cầu Ô chịu Yếu yếu yếu yếu yếu cực kỳ luôn Trên lầu á, trên, trên chắp trái của nó Phía bên kia cửa, cửa bên phải không Ngu quá cái, cái, cái, cái đội cái nón trắng là dễ bị spot nhất luôn <laughs> Lấy công nhận không? Đấy. Giữa nhà đó, giữa thằng sau nhà thằng sau nhà thằng sau nhà nãy tôi ông đáng lẽ là ba thằng luôn á <laughs> ở giữa đó đâu rồi lấy đần lấy đần lên lắm rồi. Rush up, bây giờ rush Chạy giữa Hay, nice Ủa, ủa sao lên hùng màn nó được hay vậy? Có phải đá? Leo được leo được ba ông phải canh trên đầu Đâu được thấy bắn trên đầu bắn xuống quá luôn leo được leo được bên tay trái nice mấy dọn này tên làm hết luôn không thích map Cả nhờ ông chưa? Is xui. it your job now? Anh xui Nó nghèo nhà nó vừa trước Chợp Trời tôi tin tưởng ông Sao được fake không? Giờ mới thấy nè bạn Hay quá bạn ơi You deletion, you go here bro tôi đéo thấy nó luôn Bên phải có nè Ngay chỗ tôi Ê Chạy, chạy Fucking Christ. Yếu một thằng. Yếu rồi, yếu rồi. Mình trái á, nó mình trái. Fuck. Còn ờ, tôi tôi tôi nghĩ chúng ta nên đổi team, đổi tên được rồi. Chừng nào mới thua. <laughs> Chừng nào mới thua. <laughs> Đó, nãy giờ thắng hoài rồi cái đầu mẹ cảm thấy cái, cái sniper mà flick Ê GG man, kinh nghiệm Trời ơi, tôi mà có máu thì bắn nó chết luôn rồi đó mà Đó, tôi chết, sớm lắm Sao sao sao Mà tôi đi với bạn À, tôi thêm tim á Cái này đéo phải sniper á thằng bên trái hay nice trăm phải mẹ bắn đeo kịp nó luôn đó đó, đó trước kìa bên trái à, ờ, sau lưng ông á sau cái thùng bê tông á cái hướng ông nhìn là sau cái bê tông còn có thằng sau lưng ông nữa người nghĩ ông lên lon sau lưng trước hay quá lộn mày giống như nó biết tôi đi đâu Làm lộn Lộn cam nhà ngoài luôn Trời giờ đi đâu mình Skill B matchmaking Dạ yeah, alo chúng ta lên để gì đổi đổi cho chết đừng có chết á uzi là cái cây súng ngu lồn nhất của game luôn bà đó vợ À, tụi bắt bắt súng lục cho tụi bắt súng lục hoài thì ui mà tôi biết em không mọi ơi Má, tôi biết em quá ba đi Không sao, vấn đề là chúng ta vẫn chưa thua Đéo thể nào thua được á Mới xịt máu mới, mới Má đạn delay qua lồn luôn Bên đâu Cái chờ qua trái ra đẩy à Tắt mất cầu binh <laughs> này là thằng tính ba trăm lại má đúng rồi cho ông qua đầu cửa thì mẹ hai thằng cho bao trái á tắt tích cầu binh của bố mày đừng má làm rồi tắt tích tắt tích cầu binh của bố mày đồng rồi khó nhìn thiệt á nhưng mà con chào chúng ta có tắt tích cầu binh vậy nó lên chung rồi được quá anh bạn nè không ha Thắt mẹ gì nữa Thắt mình chết lâu rồi ba Thôi thua rồi má Thua bị biết em rồi má Hôm nay ông chờ kêu làm việc rồi Đi giữa kìa <laughs> má dù mày ăn bảy rồi con ơi bẫy rồi con ơi vô đó đi đâu nữa vô tường úp mặt vô tường không sao không sao là lỗi kỹ thuật chúng ta không chắc. tôi thấy nó nghe thùng xanh lột gao luôn ừ. <laughs> Chắc gì rồi Đây mình đó nó cầm để em chi hơi khó Mấy em nữa tôi ráng má đứa quỳ đặt má thấy mấy đầu chọc không mày thấy mấy đầu chọc cắm vô cu không má đấm đấm vô cu mày liền này tôi, tôi mẹ nó tôi biết nó thế nào nó bắn cú hết đạn sai sai một viên một viên đang ổn nghĩ với mặt tưng giống nữa ờ. hiểu cho lắm vậy tôi quay tôi vừa thấy tôi vừa thấy nó tôi quay lại flick một má này thì nhảy cho cấm nha bạn flick sọc kinh phải luôn bạn trên nóc trên nóc trên nóc lên nhà khoan rồi yếu thằng lồn lít á còn cái chỗ một lít cực còn hàng trên nóc nhà Ồ, à, hay quá mà Hay, phải rồi Cô nào hay ờ, <laughs> nó biết tôi trên này luôn Đâu đâu? Ờ à, ừ. Trên, trên nóc Trên nhà quay đó Trời đậu cái cái châu. Đi đi đi Oh, he's low, he's low, he's Thằng nó ngu hơn thằng thằng thằng đầu chọc Sợ, sợ nó xuống rồi mà nó nó, nó ngủ hơn đầu chọc nóc cho nóc đầu mấy mấy người này rồi xong rồi thắng nữa rồi tôi nghĩ trước mặt không hoặc là trên nóc luôn hoặc là trên nóc luôn đang chờ ông thôi à cẩn thận nha coi chừng coi chừng coi chừng sát trái đó hoặc là trong ừ trong trong cái hẻm mà mình nhìn đó có cái hẻm nữa đấy con nào hay à. có tên Nó có, cái hẻm, trong đó có cái lũ chó Bên chừng ở giữa Giữa giữa Nhà mình Biết mà kiểu gì cũng vô nhà thôi gốt sao mày gốt sao mày mẹ đây là cái tụi ai lừa bên ờ, bên trái góc trái bên đối diện ông nhìn bên trái ừ thì trận này nghĩ gánh thôi <laughs> Cái này lại không <laughs> bạn? cuộc đời cuộc đời nghệ sĩ của chúng ta nó chỉ vậy đấu <laughs> hàng cái trận này người gánh bắn bốn năm trận bốn dán bốn mạng luôn ba đó Oh, left side Được rồi, vô được rồi, vô được rồi. Được rồi, được rồi. Xong trận này là tụi tao xong luôn. Qua zone à? Ừ giữa giữa chơi nóc chơi nóc yếu mày này cần nhảy xuống xuống liền chứ <laughs> xuống liền mẹ quăng cái này lên chót liền mẹ đất liền chơi quá lâu với nhau rồi mẹ ơi mới vừa kêu valid bên phải má lò lên đĩa liền căn nhà đó khi ờ, là hai bạn cưới nhau luôn này ừ đốt nằm con mẹ mày đây ừ. qua nó qua trái nè qua phải tôi nè ok leo lên nóc á đi nó qua bên kia nhà mình ờ trên hộp cái hộp thùng thùng ở trên thùng ở trên thùng mà nó nãy nãy tôi bị bắn ừ. hay cô nào quay đồ má ông bắn cái chân còn lại của nó luôn không mẹ mấy thằng què mày đặt lên Ủa, bên tôi hai thằng luôn Lít cực Lít, ờ, nghe nhà nó chạy qua cháy Đúng rồi Tôi tin tưởng Tài bắn, năng bắn súng ngắm của ông chứ tôi tin tưởng Tài năng Tôi rush qua nhà mình cái gì ông tin ông ông tin tưởng tôi mà ông ông tin tưởng tôi mà không ý tôi nói còn thằng nữa nè nó chạy qua tới nhà mình luôn mà Trời quá thằng lồn chi ra chưa biết mẹ gì đó đi. Khỏi rush nó chạy qua cho không á rush rồi à? Ê, bây giờ bắt đầu nó đưa mình về elo mầm non lại bên phải Đây. tôi hết cái map vậy nè thẳng vấn đề nhanh gọn xuyên tường xuyên ờ, nó chết nó chết bởi vì thứ hai rồi à ba chỉ thứ ba nó mới đụng tường ba <laughs> cay lắm Tôi yếu máu à. rồi bạn Má striker có hạng bớt. Ừ Quá cây này vẫn củ chuối thiệt nhưng mà vẫn thắng Nó chơi 17 nè Chưa thắng mà sao biết 17 Ý lệnh Nếu chơi này thắng Giữa trái rồi trái nice go nào ngay giữa chỗ luôn á chỗ đó hai ngay nhà đó lết ba viên rồi trên nóc trên nóc rồi ù má nằm nó nằm mấy lồn nó nằm sát luôn á ừ ông ông lên làm thế liền nó nằm liền Ông chín cờ được mà Đây Nghĩ gánh lại Tôi thắng tôi bắn trận là nghĩ góng trận nè Ủa 10 trận chúng ta ngủ Nói thằng 10 trận đi ngủ Sao tăng quá trái Nice Thằng lửa tôi không biết rồi. Ủa anh Cường, vô được kia anh Cường Đâu Tù má vậy? Bên... Bên nhà nó Ê nó nằm ở bên Bên nhà nó Ê nó sau lưng nhà mình luôn Sao kìa Nó qua nhà mình rồi ba Kìa kìa kìa kìa kìa kìa Mù mẹ cung Vấn đề được má bên cao quá ủa mấy cái ông, ông, ông cái cái cái rốt xe kìa trên nóc trên nóc ờ cái rốt xe cứu chú ở ừ, đúng rồi nhá nóc nó chạy qua phải rồi có thấy rồi nó xe chừng rồi quá ừ mấy hố này khó lắm vậy mà bắn chết được nữa đó ba Thằng ờ, hên bà nó rush thẳng vô đồng ngắm tôi mà <laughs> ờ, Tôi không Định cầm sạc linh Thì còn hai bên trái kìa Bên phải, bên phải, bên phải Toàn má cái pha này, toàn Kìa kìa Còn thằng ngay cho nó luôn Hay quá, rồi má trận này nghĩ gánh đó tôi nói mà Tôi gánh trận là nghĩa bắn trận à, nó chạy thẳng vào đồng double, luôn rồi double kill uh, ta khác má như kiểu má Việt chưa thấy cái trận vừa rồi quá tao ừ. trên nóc trên nóc bên trái còn hai bên trái yếu lắm mà thằng trên cầu thang yếu lắm rồi phải lùn Gì mà tôi bắn hết đi ông nội Ừ Ông thấy ông bắn trước rồi ba Tôi chưa có chạy tới, chưa kịp thấy nó là ông đã định bắn nào ông đã bắn xong rồi Má chính không Mà tôi Sao chưa ao nữa năm không rồi Mẹ nó Shit 17 ờ, Giờ ông mới đòi 17 được chứ 17 nè 17 Không <laughs> không Thắng mình thắng Doremi Fason Tội vãi luôn, nó không thắng được